nằm gần bên thân anh mong niềm tin ở em thôi người về nơi ấy sẽ để anh một mình nói này chỉ còn nói nhớ đắng cay một mình đắng cay rồi chia tay kết thúc màu thật màu Có lẽ tình yêu này nên dành cho Một người nào đó xứng đáng hơn anh Thương thì thương, thương vậy thôi những số mọi người thôi còn nói nhớ con nói